Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh BLB hốc lúa của mình Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái giải Serie B nha anh em Thì anh em cũng đã xem trong cái giải mà La Liga 2 mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em rồi Thì bây giờ tới cái giải Serie B Đó là cái trận Batma và Benevento nha Diễn ra vào lúc 18h30 ngày 8 tháng 12 Thì anh em thấy trên cái bảng xếp hạng Serie B thì hiện tại Parma đang đứng ở vị trí thứ tư bên bảng xếp hạng và có 23 điểm sau 15 vòng đấu. Trong khi đó, Benevento đang đứng vị trí thứ 17 và có 15 điểm sau 15 vòng đấu là trung bình. Mỗi một vòng đấu thằng Benevento này nó có một điểm nha anh em. Còn cái thành tích của từ gần nhất của hai đội thì anh em thấy thằng Batma cái thành tích gần nhất của Batma là để thua 3 trận và để thắng tới à, 5 trận nha và để hòa hai trận thì trong 5 trận gần nhất thì Batma cũng đã thua năm ba trận rồi thua 3 trận thì trong khi đó cái thành tích phong độ của bên phía Benevento thì anh em cũng thấy từ đầu mùa giải tới giờ họ chỉ thắng mới được đúng một trận anh em đúng một trận trước Siba và để thua ba trận bốn trận và để hòa tới 5 trận thì cái phong độ của thằng Benevento đang dần đi xuống nha anh em còn trong cái lịch sử đối đầu thì anh em cũng thấy cái trận đấu gần nhất của Batma và Benevento là tỷ số không đều đã trên sân nhà của Benevento thì trước đó thì Batma đã thắng và cái lần trước nữa thì đã hòa hai này gặp nhau thì rất là nhiều trận hòa nha anh em thì hiện tại mình nhận định hơi sớm thì hình chưa có cái đội hình dự kiến cho tất cả anh em thì còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là Batma chấp với 0,5 và tài xỉu 2,5 thì cái trận này mình khuyên anh em nên nằm cái đội chủ nhà là Atma à, chấp 0,5 và anh em có thể nằm cứ cửa tài và anh em có thể đánh rung thì nó hợp lệ hơn nha thì đánh rung thì tới cái lúc nào anh em nằm trong nhóm của mình đánh rung thì mình sẽ báo cho tất cả anh em đánh rung còn anh em ở ngoài thì anh em chỉ đánh được trên dưới tài xỉu thôi sẽ vô phân tích sâu hơn tại sao mình khuyên anh em nên nằm Batma thì cho anh em xem cái trận đầu của Batma gần nhất của Batma đá với Cagliari đang đây là một điều nha anh em hiện tại hai này đá rất là nhiều thẻ vàng anh em cũng có thể vào mã tài thẻ được nha thì có các trận này có mã gốc và mã thẻ cho tất cả anh em đánh luôn nha thì anh em có thể vào mã tài thẻ cái trận này được và rung thì anh em có thể rung vào hiệp 1 này còn gốc để mình xem cho anh em hai này đá rất là nhiều gốc nha anh em Batma này đá rất là nhiều gốc, anh em thấy cái trận gần nhất của nó đã đá được 7 quả gốc rồi thì anh em có thể vào cái mã tài gốc của Batma được nha thì kèo gốc và kèo thẻ thì gần tới giờ đá mới có cái kèo đó thì mình mới gửi lên cho tất cả anh em trong nhóm còn anh em nào đang chơi ngoài chỉ chơi được trên dưới tài xỉu thôi mình khuyên anh em nên đăng ký một cái trang để anh em chơi thì mấy cái giải ngoài này anh em giải cỏ này anh em đá cái kèo gốc với cái kèo thẻ tỷ lệ anh em thắng tới 95 phần trăm lần bây giờ mình khuyên anh em nên đăng ký một cái trang chơi để anh em chơi được những mã kèo này anh em kiếm cái lợi nhuận chơi trong cái mùa World Cup thì anh em cũng đã thua rất là nhiều rồi thì anh em giờ qua cái, cái những cái kèo này anh em chơi để anh em kiếm lợi lợi nhuận anh em thì cái tỷ lệ cái thắng rất là cao bởi vậy mình khuyên anh em nên đăng ký một cái trang để anh em chơi được giống như mã kèo tài gốc tài thẻ này hoặc mã kèo chấp góc chấp thẻ này thì anh em nên vào những cái mã kèo đó nó lại rất là dễ ăn hơn nha thì anh em nào muốn vào đăng ký trang chơi thì anh em cứ liên hệ qua Zalo của mình là 0937318970 hoặc Telegram kèo bóng hai lúa của mình để em hướng dẫn tất cả anh em đăng ký trang nha thì mình đến đây cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em thì nếu anh em nào đang xem mà thấy hay thì anh em để lại cho mình một bình luận và một lượt đăng ký kênh và một lượt thích nha để mình ra video sau anh em có thể nhận được video sớm nhất thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau